Kính chào quý anh chị, quý nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh chứng khoán của Tuấn Tú TTS. Thì hôm nay à, Tuấn Tú cùng anh chị chúng ta sẽ cùng đi phân tích một doanh nghiệp à, rất là nổi tiếng ở thị trường chứng khoán Việt Nam và à, nhìn trên màn hình đây thì quý anh chị cũng đã thấy được là chúng ta sẽ đi phân tích doanh nghiệp nào đúng không ạ? Đức, tức là DGC, đúng là Đức Giang Cốp. Thì à, Đức Giang á, là một doanh nghiệp mà đầu ngành ở Việt Nam mình về hóa chất, hóa chất đúng không ạ? Thì à, ở Việt Nam mình á, thực thực tế mà nói nhìn vào cái các cái mặt hàng về, về công nghiệp á, thì cái nền công nghiệp của Việt Nam mình nó cực được đánh giá nó cực cực kỳ yếu à, về công nghiệp nặng thép á, sản xuất được thép á, thì chỉ có mỗi hỏa Phát đấy về sản xuất được hóa chất á, thì có mỗi Đức Giang mỗi Đức Giang thì có bốn doanh nghiệp thật ra thì mình thấy là có bốn doanh nghiệp á, nhưng mà thực chất thì chỉ có Đức Giang mà Đức Giang là mạnh mẽ hơn cả ngoài ra Đức Giang còn có Boa có list list nhưng mà đối với list thì đối với hóa chất nó rất là kém đấy thì Đức Giang là một cái tên tuổi được nó gây được tiếng vang ở trên thị trường trên thị trường thế giới và đưa cái tên tuổi Việt Nam vào bản đồ hóa chất công nghiệp trên thế giới đúng và ờ, vâng thì không nói rông dài nữa thì chúng ta sẽ đi vào phân tích cái các cái doanh nghiệp của Đức Giang ha thì trên màn hình đây các anh chị thấy là đây là cái hệ thống nhà máy xử lý về các cái hóa chất tách lọc các cái hóa chất mà Đức Giang khai thác được đấy và xuất đi các nước trên thế giới à, đây là các bạn ờ, nhìn trên màn hình đây thì các bạn biết đây là ai không ạ đây chính là hai vị thuyền trưởng chính của Đức Giang hôm nay chủ à, bên, về phía bên tay phải chính là uh, chủ tịch uh, ông Đào Hữu Huyền về bên uh, tay trái là con trai của chủ tịch tức là ông Đào Hữu Duy Anh Đào Hữu Duy Anh tức là cũng là chính là người kế thừa của chính là Đức Giang và cháu này cũng chính là người thuyền trưởng chính của Đức Giang thì à, các anh các chị đều biết là dưới sự à, lãnh Đức Giang được có tới ngày có được những cái hành quạng ngày hôm nay thì đều đều là có được sự kế thừa được dưới sự lèo lái và lãnh đạo của ông ông chủ tịch thuyền trưởng Đào Huyền Đấy. và hiện nay ờ, lãnh đạo chính là ông Đào Hữu Diên đây thì à, thông tin thì công ty cổ phần tập đoàn hóa chất Đức Giang á, tên tiếng Anh là Đức Giang Chem Chemical Group Stock Company mà mạng cổ phiếu là DGC và nó trụ sở một ở 18 trên 44 Đức Giang, phố Đức Giang, phường Phượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. À, hội đồng quản trị thì ông Đặng Quyền này, à, chủ thành viên ờ, trong hội đồng quản trị đồng đào Hữu Duy Anh ông Nguyễn Văn Quang ông Phạm Văn Hùng và ông Khúc Ngọc Dạng Lưu Bách Đạt thì mấy ông kia ba ba bốn ông kia thì các bạn không còn không không còn quan tâm lắm chỉ rồi chỉ là hai quan tâm hai thành viên hội bên trên nữa là ông Đặng Hữu Huyền và ông Đặng Hữu Duy Anh là cha và con đúng không? thì hiện nay á thì cái sự tham gia của gia đình của ông Đặng Hữu Huyền rất là sâu về trong nội bộ của Đức Giang thì hoạt động về à, các ngành nghề đăng ký chính trong à, trong cái đăng ký kinh doanh của Đức Giang là gì vận tải hàng hóa bằng đường bộ này, sản xuất plastic cao su tổng hợp dạng nguyên sinh chất xuất chi tiết sản xuất các cái mặt hàng cao su sơn chất dẻo sản xuất phân bón hợp chất nitơn chi tiết các mặt sản xuất các mặt hàng phân bón à, sản xuất uh, sắt thép gang chi tiết sản xuất các loại mặt hàng về sắt thép Đấy sản xuất các mặt ờ, uh, xuất các cái kim loại màu kim loại quý chi tiết các ờ, chi, chi tiết là các cái ờ, sản xuất các mặt hàng kim loại màu rồi bán buôn kinh doanh các mặt hàng chưa được phân vào đâu chi tiết các mặt hàng như là cao su sơn chất dẻo phân bón buôn bán nguyên liệu các mặt hàng hóa chất trừ hóa chất nhà nước cấm buôn bán kim loại và kim loại quặng kim loại chi tiết buôn bán sắt thép kim loại màu sản xuất cơ và sản xuất hóa chất cơ bản thì tiết là sản xuất nguyên liệu các mặt hàng hóa chất trừ hóa chất nhà nước cấm đúng không? thì đọc một lít một ta một dài như vậy nhưng mà chung quy lại thì chủ yếu là cái gì là các mặt hàng về vận à, vận tải hàng hóa đường bộ này là có tham gia này sản xuất cây plastic cao su tổng hợp có tham gia này sản xuất phân bón có tham gia sản xuất gang à, sắt thép gang thì không có tham gia kim loại màu cái là quý thì có số các cái chuyên gia mà phân tích uh, của uh, Ờ, như ông Nguyễn Đức Tiến à, nguyên ông Nguyễn Tiến Đức của Mira Asset ấy, thì công nghệ sản xuất Đức Giang được tạo được vị thế cạnh tranh bền vững đặc biệt là trong chuỗi giá trị phosphor á nhờ có phốt Đức Giang á, thì duy trì đà tăng trưởng nhờ đó thì Đức ờ, Giang duy trì, duy trì đà tăng trưởng lợi thế cạnh tranh cao hơn đối thủ giúp họ có được tiếp khách hàng truyền thống và cả khách hàng trong và ngoài nước à, trong các lĩnh vực à, quan trọng như điện tử này thực phẩm này luật chăn nuôi này có thể kể đến như là Mitsubishi Corp này Unio Global Corp này uh, ờ, Upeller này CG này Keru Procono này Winmark này International này Chemical này thì uh, Mitsubishi Corp thì các bạn biết là đây, đây là tập đoàn bên Nhật Bản này. còn cái tập đoàn ờ, Proco là tập đoàn các bạn nghe như tập đoàn các cam không khỏ đúng rồi thì đây là Đức Giang ờ, có xuất khẩu các phụ gia về thức ăn chăn nuôi Đấy. của cho Masan đấy rồi uh, Chemical là tập đoàn bên hóa chất đấy. Ờ, nhìn trên màn hình đây các bạn biết là đều là đây là các cái đối tác của Đức Giang cho tới hiện tại à, Mitsubishi thì không lại này đúng không ạ Unic uh, Global Corp này rồi CG này Winmark này Chemical này New Hope Group này Tiến nông này uh, Jafra này Dutch Lady Dutch Lady các bạn uh, biết là gì đúng không ạ sữa của gái Hà Lan đấy Dutch Lady rồi Calofis này Dabaco Group này tập đoàn Dabaco thì các bạn không lại đúng không tức là mặc cổ phiếu là uh, à, DBC ấy. DBC đúng rồi Dabaco là tập đoàn chuyên về thức ăn chăn nuôi nhé, tức là người ta sản xuất uh, từ A đến Z trong cái khâu sản xuất thức ăn chăn nuôi cái bao gồm cả là thức ăn cho heo gà đấy chỉ là đối tác là đúng rồi rồi uh, phần đồng bón bình điền phần bón đầu trâu á thì cái thương hiệu này khá là nổi tiếng văn minh văn minh thì uh, tổng giám đốc của văn minh chính là vợ của ông chủ tịch ông đào hữu huyền và cũng cũng là mẹ của ông uh, đào hữu duy anh rồi uh, agrimax nghệ an này phần bón này thức ăn chăn nuôi đấy đại đa số là các bạn biết đây là hóa chất và các công ty về phân bón rồi là thức ăn chăn nuôi phụ giá thức ăn chăn nuôi theo dữ liệu thị trường thì toàn cầu từ ờ, Mira Access Việt Nam thì trên thế giới có 18 nhà sản xuất phốt pho thì Đức Giang có quy mô lớn nhất trong bốn doanh nghiệp ở Việt Nam họ phát triển được công nghệ dùng quặng bột than uh, quặng bột than bột trong sản xuất phốt pho đồng thời sản xuất được phốt pho bằng hỗn hợp quặng apatit cả loại một và loại hai thì nhờ đó mà Đức Giang có ưu thế về giá thành so với các nhà sản xuất khác vì quặng bột là quặng là quặng bột và than bột đó quặng apatit có hai loại hai có giá rẻ hơn quặng viên và than cốc viên và quặng apatit loại 1 phốt pho và các thành phần hóa chất chiếm 60% doanh thu Đức Giang nhưng chiếm đến 80% tỷ trọng xuất khẩu đấy à, phốt pho thì nên nhắc đến phốt pho thì các bạn bên nhà thường nghe đến phốt pho ở đâu không apatit à, phốt pho ở lào cai còn apatit thì các bạn à, nghe đến ở đâu apatit ở thái nguyên apatit ở thái nguyên và chính cái mà chính cái việc mà đức giang sớm đầu tư cái nhà máy ở uh, uh, tên lào cai á để sản xuất phốt pho đã đưa đức giang sang một cái trang mới trong lịch sử sản xuất hóa chất để lát nữa đi rồi phần cuối đi video mình sẽ nói các bạn biết đúng không ạ thì à, ngoài ra Đức Giang còn sản xuất phân bón giá phân bón các loại hóa chất thì hai năm qua đều liên tục tăng và nhất là trong lúc mà năm 2020 uh, ờ, năm 2019 2021 thì cái đại dịch Covid á cái đại dịch Covid á thì nó thúc đẩy thêm cái nhu cầu về tiêu thụ các cái sản phẩm về hóa chất chính vì vậy mà cái doanh thu và lợi nhuận của Đức Giang à, trong những năm vừa qua tăng rất là mạnh mẽ như à, lợi nhuận Đức Giang tăng 3 lần so năm trước này với tỷ nhuận tỷ lệ lợi nhuận ròng hơn 2.500 tỷ và trên doanh thu thuần và doanh thu thuần là 9.550 tỷ và năm 2022 thì Đức Giang đặt à, kế hoạch là 3.500 tỷ lợi nhuận ròng thì 4 tháng đầu năm đã đạt được 2.100 tỷ rồi đúng không 4 tháng riêng 4 tháng đầu năm đạt là 2.100 tỷ mình tin chắc rằng đến cuối năm nay thì uh, hóa chất Đức Giang sẽ hoàn thành cái kế hoạch lợi nhuận 3.500 tỷ này và ngoài ra Đức Giang còn nghiên cứu thành công uh, uh, chloramin B hóa chất có hàm lượng công nghệ cao được sử dụng để đáp ứng ngay cho cao phòng phòng chống dịch là vì thế và phốt pho nó là thành tố quan trọng của các cái ngành ngành công nghiệp toàn cầu như năng lượng tương lai này cuộc chiến về và ngoài ra cuộc chiến nga ukraine khiến cho nguồn cung thực lương thực lẫn năng lượng thế giới thiếu hụt thì các quốc gia phải tìm cách giảm phụ thuộc vào phụ thuộc để phốt pho là một trong ba thành phần vô cơ và là thành phần phần tích quan trọng để sản xuất pin trữ năng lượng à, li e o 4 này giá phốt pho về thế lập định lịch sự và dự báo sẽ còn tiếp tục neo cao và Đức Giang là một số ít các doanh nghiệp có giấy phép khai thác và sản xuất các loại phốt pho đủ điều kiện để xuất khẩu nhờ vậy họ được hưởng lợi trực tiếp à, ứng dụng của phốt pho trên à, ở trên thế giới là nó rất là nhiều ngành nghề rất là nhiều ngành nghề à, từ uh, sản xuất ngày xưa ngày xưa các bạn biết là phốt pho sản xuất cái gì không diệp sau này phốt pho sản xuất cái gì sốt pho là thành phần chính trong sản xuất các thuốc súng thuốc nộ đấy rất rất là nhiều ngành nghề ứng dụng trong phốt pho và chính vì vậy mà trên thế giới này chỉ có 18 công ty đủ điều kiện sản xuất các cái hóa chất như phốt pho chính là vì thế và không phải uh, quốc gia nào cũng có thể được uh, sản xuất phốt pho với quy mô như Đức Giang và Việt Nam thật ra mình thấy là rất là may mắn khi mà có một doanh nghiệp uh, có một doanh nghiệp mà sở hữu uh, sản xuất được các cái hóa chất quan trọng như vậy mà sản xuất quy mô phốt pho hơn 660.000 tấn một năm thì tiềm năng uh, tích cực cho đức uh, cả cho cả DGC và trong cả ngắn hạn và dài hạn nó đều ok cả bởi vì sao thì tương trong tương lai sắp tới ấy, các bạn biết là uh, trong uh, cái công nghệ pin công nghệ pin ở tương lai ấy, nó cần rất là nhiều với các cái các các cái các cái thành tố từ phốt pho đấy à, các bạn biết là trong tương Malai là gì xe là xe điện đúng không ạ thì xe nó là xe điện cho nên là cái nhu cầu các sản dùng các sản phẩm của Ford nó càng lên cao đấy và các cái nhu cầu sửa chế tạo của các nhà máy pin hiện tại hiện tại trên thế giới cũng đang tăng rất là cao rồi à, sắp tới đây là gì công nghệ về pin năng lượng mặt trời đấy kiểu như vậy thay vì là năng lượng điện à, năng các loại sản phẩm về năng lượng điện um, hóa thạch hoặc là những loại năng lượng về thủy điện họ đã ưu chuyển sang ưu tiên sử dụng các loại năng điện mà năng lượng điện à, xanh đấy như là thủy triều năng lượng điện thủy triều này điện gió này rồi điện mặt trời này thì những cái điện này á, thì nó có hạn chế là gì nó không nó không có lưu trữ được mà muốn lưu trữ được phải dùng pin đấy đấy mà nếu mà dùng pin á, thì để sản xuất được pin mà lưu trữ được điện á, thì lại phải dùng đến phosphor thì chính vì vậy mà mình mình đánh giá Đức Giang á, một trong những doanh nghiệp mà nó cốt lõi ở trong tương lai là vì thế kể cả ở trong ngắn hạn và trong dài hạn thì nó đều là một trong những doanh nghiệp cực kỳ về dài hạn ấy, tăng trưởng của Đức Giang được dắt bắt dẫn dắt bên nhà máy ấy, clo alkali ở đằng nghi sơn đó thì bao gồm sút và nhựa PVC hiện uh, à, cung nội địa với hai sản phẩm này không đủ đáp ứng nhu cầu đấy thì các bạn biết là trong cái ngành sản xuất đó mà sản xuất cái thứ gì mà cung còn đủ cầu á, thì cái doanh nghiệp cái tiềm năng nghiệp nó còn rất là lớn ở Đức Giang nắm lợi thế ở Nguyên Quảng apatit được khai thác được trong khi các cái nhà sản xuất khác uh, ờ, phốt phó khác á, như S, CSV á, như công ty hóa chất cơ bản Việt Nam là H, uh, ờ, HVT công ty hóa chất Việt Trì ấy, thì phải mua bên ngoài ờ, ngoài ra còn Đức Giang còn sở hữu các cái khai thưởng 25 này vận hành uh, ngay trong đại diện đã giúp Đức Giang thì cái bước ngặt của mà đưa Đức Giang tới cột mốc hiện tại là tổ hợp nhà máy hóa chất Đức Giang Lào Cai Khánh Thành vào năm 2014 uh, ờ, trước khi ông ông Huyền gia nhập thì uh, công ty với sản phẩm quen thuộc là bột giặt thì hiện tại là hóa chất ờ, ông Huyền khi mà tham gia vào hội đồng quản trị của Đức Giang á, thì đã đầu tư đã hướng công ty sẽ nâng sản lượng từ 2.000 tấn lên 20.000 tấn và sau đó lên 40.000 tấn và hiện tại là lên 60.000 tấn công suất phốt pho lên 60.000 tấn và phốt pho chính là cái mặt hàng chủ lực của ờ, Đức Giang và đưa chủ lực của Đức Giang á, và chiếm 60% doanh thu Đức Giang và chiếm đến 80% là cái mặt hàng xuất khẩu chính của uh, của đức giang đấy và uh, chính cái xuất khẩu vật phong này là đưa ghi tên Việt Nam vào bản đồ hóa chất của thế giới này và cái bước đi chiến lược của Đức Giang là, ờ, gần đây là gì là tức là Đức Giang đã đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng vào nhà máy tổ hợp nhà máy lọc dầu ở, ở Nghi Sơn đó, ở khu công nghệ công nghiệp Nghi Sơn đó, thì để sản xuất các cái mặt hàng về cái tên gì là chân Cholis gì đấy cái sút đó sút Cholis à, clo alkali ở nghi sơn đó. đấy cái mặt hàng về clo alkali ở nghi sơn này này và giai đoạn một quy mô gần 400 ngàn tấn thì năm sẽ đưa năng lượng được sang vào giai đoạn mới khi công tu công ty mà tự chủ sản xuất được uh, sút ờ, NaOH và axit clohydric này, clo clo clo lỏng này là những nguyên liệu đầu vào giúp chế biến sâu phốt pho thành những sản phẩm có giá trị cao hơn cho ngành công nghiệp điện tử ít cạnh tranh hơn toàn cầu à, về cái này mình nghĩ về cái điểm này là mình nghĩ đây là một cái tầm nhìn rất là lớn uh, của ban lãnh đạo nước Giang thì các bạn biết hiện tại là các công ty ờ, công nghệ công ty điện tử là đang chuyển có xu hướng dịch chuyển về Việt Nam rất là nhiều trong đó có kể kể đến là gì Samsung này Ờ, ờ, Samsung để phân bố ở Thái Nguyên ở ờ, đúng rồi Thái Nguyên này rồi ngoài ra còn có sắp tới là Bắc Ninh đấy à, ngoài ra hiện tại có Apple đang chuyển các di chuyển các nhà máy về Việt Nam và để đón đầu các nhà các cái nhu cầu của thế giới thì Đức Giang đã chủ động các nguồn cung này để uh, giúp cho quá trình mà nó đưa các cái, các cái nhà máy thêm các cái các cái nguồn cung cho các cái phụ liệu mà các ngành công nghệ điện tử đang cần rồi Đức Giang hiện tại đã lên đã vươn tới Tây Nguyên rồi và các dự án nhà máy về sản xuất phân bón NPK này sản xuất đi từ hướng vào các khu, khu vực nông nghiệp này như tiềm năng Việt Nam và cái mục tiêu của Đức Giang ở Tây Nguyên là nhôm bauxit ở Tây Nguyên đó. các cái mỏ bauxit thì đóng góp cho nhôm cho nhiều ngành công nghiệp quan trọng nhưng tới hiện nay thì Việt Nam vẫn chưa có nhà máy điện phân nhôm thì đây chính là cái mục tiêu mà ông Đào Hữu Huyền đang ờ, sắp tới là đang đặt mục tiêu là mở nhà máy nhôm bô ở Tây Nguyên là vì thế à, trên đây là các bạn thấy là đây là các công ty con của Đức Giang thì đầu tiên là công ty uh, hóa chất Đức Giang Lào Cai thì sử 100% này Đức Giang uh, Đình Vũ cũng sơ 100% thì uh, Đình Vũ á, thì chủ yếu là kho bãi và lưu giữ hàng hóa còn Đức Giang Lào Cai sản xuất buôn bán các loại nguyên liệu và hàng hóa chất công ty Đức Giang thể thao à, hóa chất Đức Giang, uh, thể thao hóa chất Đức Giang chủ yếu là gì là quảng cáo và tuyên truyền về Anh đúng thì uh, đây cũng là một bước đi khá là khôn ngoan khi mà các cái tập đoàn lớn ở Việt Nam mình ấy, thì thường dùng uh, các cái kênh thể thao để uh, quảng bá hình ảnh của mình mình lấy ví dụ như hoàng anh gia lai thì dùng bóng đá này của đội có đội bóng đá hoàng gia lai này à, bầu hiên thì có bộ bóng đá à, hà nội tnt hay là bầu kiên ngày xưa có các, các bộ đội bóng đá này hay là bầu thắng à, bầu bầu thắng cũng vậy rất rất là nhiều các bầu đều dùng các công ty thể thao để quảng bá tuyên truyền hình ảnh rồi đức giang à, đắk nông thì sao chất cơ bản hóa chất cơ bản đấy đức giang nghi sơn đấy đức giang nghi sơn thì cái này mình có nói rồi đó sản xuất các cái hóa chất cơ bản kiểu như vậy như clo gì đó tiếp theo là công ty ờ, bất động sản Đức Giang là kinh doanh bất động sản rồi công ty Phosphor Apatit nhưng mà mình nghĩ cái cái ngành nghề kinh doanh chính của Đức Giang đó, thực ra thì vẫn là uh, ờ, Phosphor các bên hóa chất thôi còn có cái thành lập công ty bất động sản này đó, chủ yếu là uh, thu gom các cái khu đất mà Đức Giang cần để sử dụng trong hoạt động kinh doanh của mình công ty Phosphor Apatit ở Việt Nam thì à, là công ty à, sản xuất buôn bán các vật liệu hàng mặt hàng hóa chất và nước giang sử dụng 51 phần trăm và số còn lại là do gia đình chủ tịch sở hữu và công ty Phosphor Apatit này thì mình nhớ không lầm là đã niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam cho tính chính à, tính cho tới thời thời điểm hiện tại là đã niêm yết rồi mạng chứng khoán là PAT à, tiếp theo chúng ta sẽ đi vào cái phần mà báo cáo về tài chính của Đức Giang phần về phần báo cáo tài chính thì phần báo cáo tài chính thì các bạn thấy là có về đầu tiên là báo ừ, tài sản ngắn hạn đó thì ờ, số đầu năm thì ờ, <laughs> các bạn thấy đầu năm nó chỉ khoảng 342.000 tỷ thôi nhưng mà đến cuối năm nó tăng vọt lên là 1.336 tỷ thì cái số này nó đến từ gì nó đến phần từ phần phần đầu tư tài chính ngắn hạn phần nhiều nó đóng góp vào phần nhiều đúng không ạ à, rồi tiền và các bác tiền đền tiền của đối đối Giang hiện tại để nắm đầu chỉ đó đầu đó chỉ khoảng 3 ngàn tỷ ở ờ, 3 tỷ thôi 3 tỷ à, nợ nợ ngắn hạn thì à, nợ ngắn hạn hiện tại Đức Giang so con số đầu kỳ thì là 2.000 2.552 tỷ mà nhưng mà đến hiện tại sau 6 ờ, tháng thì hiện tại là 1.000 1.221 à, tỷ tức là cái nó giảm một nửa nợ nợ ngắn hạn nó giảm một nửa tức là hiện tại thực tế Đức Giang cũng là một trong những doanh nghiệp nó thừa tiền thừa tiền đấy thừa tiền thôi đâu có thiếu tiền đâu rồi à, đây là cái bảng báo cáo quý 2 từ ờ, lũy kế từ đầu năm nay có bạn các bạn nhìn ở đây có quý 2 của năm nay và năm trước này rồi lũy kế từ đầu năm năm nay đến năm trước này. thì uh, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thì năm trước chỉ còn là chỉ khoảng 22 tỷ 22 122 tỷ thôi nhưng năm nay là khoảng 319 tỷ đấy và cái lũy kế từ quý 2 năm trước là 131 tỷ và năm nay là 106 tỷ thật ra con số này á, thì uh, cung cấp dịch vụ bởi vì sao năm trước đó là cái đỉnh cao của các cái ờ, đỉnh cao của các cái đợt dịch ấy, thì ờ, các cái nhu cầu về sử dụng các hóa chất ở Đức Giang nó cực kỳ lớn đấy nó, cho nên Đức Giang mà xuất xuất khẩu nó cực kỳ lớn cho nên bởi vì chính vì vậy mà cái doanh thu Đức Giang nó rất là lớn rồi à, tiếp theo là lợi nhuận kế toán trước thuế ở đây là một cái cái mà rất là quan trọng này năm trước là khoảng 331 à, tỷ nhưng mà tới năm nay nó là 1.578 tỷ bởi vì sao tức là à, những đợt trước á, là sao thì uh, khi mà Đức Giang bán hàng đi thì đến tính thời điểm hiện tại là bắt đầu là cái lợi nhuận nó bốc về nó bốc cái lợi nhuận về cho nên là nó mới con số nó lời nó bục nó lên nhiều như vậy thì các bạn biết là năm trước đi khoảng là 311 tỷ nhưng năm nay nó tăng lên rất là nhiều này tăng là lên 1.500 tỷ tức là đâu đó khoảng 4 năm các bạn thấy ạ à, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp của năm trước chỉ 305 tỷ thôi và đến năm nay là 1.500 hơn 1.500 tỷ đấy đây là những cái con số mà đáng chú ý trong cái bảng báo cáo tài chính của Đức Giang à, đây lợi nhuận đức thuế doanh đức thuế thì các bạn thấy là trong năm trước chỉ khoảng 311 tỷ và năm nay là lên uh, ờ, 1.578 tỷ là một con số rất kinh khủng uh, các bạn nghĩ con số 1.000 tỷ này nó không có nhiều đâu nha à, nghĩ là không có nhiều thực ra nó rất là lớn đấy có rất rất là nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam mình làm trề trật làm ăn trề trật không ra lại không không đủ lại à, các bạn biết là Bắc Đức ngày xưa là vay rất là nhiều tiền và hiện tại là các khoản vay tầm 1.000 tỷ 2.000 tỷ đối với Hoàng Gia Lai là một cái tập tập đoàn lừng lẫy ngày xưa nhưng mà hiện tại đối khoản tiền này nó, cực kỳ quan trọng nó cực kỳ quan trọng và Hoàng Gia Lai đang xoay vòng vòng trong mới vòng bong trong cái việc mà uh, trả lại vay và trả lại khoảng dưới 1 ngàn tỷ 1 ngàn 2 ngàn tỷ thôi mà trả ốm trả lại ốm đòn luôn á rồi lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước ờ, thay đổi vốn lưu động á, thì ờ, cùng kỳ năm trước chỉ khoảng 35 35 tỷ và hiện tại lên 66,8 tỷ đấy à, <coughs> giống như khi này mình đã nói là công ty trách nhiệm hữu hạn Văn Minh á, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn công ty trách nhiệm hữu hạn Văn Minh là vợ của à, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn hóa chất Đức Giang trên qua trên trên đây là cái phần các bạn à, về báo cáo tài chính này rồi các sơ lược các cái hoạt động của doanh nghiệp chúng ta lại đi vào cái phần về gì ta về phần giá cổ phiếu của Đức Giang hiện tại à, mình có mình có dự tính là định à, định làm một cái về phân tích của công ty à, con nhưng mà hiện tại các cái thông số về tài chính trước chức à, các bạn thấy là tên nhìn trên chặt biểu đồ thì các bạn có thể thấy được là Đức Giang bắt đầu đi lên từ 27 tháng 3 2020 là Đức Giang đi lên từ khoảng 6 ngàn và hiện tại Đức Giang giá của Đức Giang nó khoảng khoảng 91 ngàn sau chia sau chia nha đây từ 7 ngàn đi lên khoảng 91 ngàn hiện giá hiện tại là 91 ngàn đã tăng hơn 2020 đến hiện tại là khoảng 2 năm thôi 2 năm thôi chưa đến 2 năm mà tăng đến mười mấy lần mười mấy lần đúng không ạ bạn là các anh chị nào đầu tư giảm đất giang thì cứ ôm cổ phiếu và đợi cổ phiếu nó tăng thôi chả nóng vội gì cả đúng không mua được từ giá này nó dụ bán này mua từ mua ngay từ cây này tính để giá 7 ngàn hiện tại là 91 ngàn thì cũng chia thì cũng được mấy chục lần rồi thì đây chính là từ bắt đầu từ giai đoạn mà dịch dịch ra nó hoành hành hoành hành thì, các cái ờ, các cái hoạt động mà mua bán ờ, hóa chất đức sang nó nó bùng nổ bùng nổ này, các bạn thấy ạ cổ phiếu đi lên này tích lũy nền này, bật lên đi lên này rồi bật lên này tích lũy nền lại bật đi lên này lại tích lũy nền lại bật đi lên Đấy, rồi lại tích lũy đi lên rồi lại tích lũy tiếp rồi lại đi lên nó cứ lặp lại lặp lại như vậy hiện tại tới tới lại đi lên này siết đi lên là xiết. đến đoạn này thì cái giá nó được hơi lớn rồi, à? hơi lớn thôi à, cho tới hiện tại thì Đức Giang vẫn là một trong doanh nghiệp mà mình đánh mình đánh giá là một doanh nghiệp về dài hạn là doanh nghiệp Đức Giang vẫn rất là ngon vẫn rất là ngon đối với doanh nghiệp như anh chị nào cầm dài hạn nha thì à, ở thời điểm hiện tại á, mình cho rằng đoạn này là, là những Đức Giang sẽ có những biến động giá có thể nó đang siết cung nó siết cung thì cái điểm mua hiện tại các bạn các chị có thể quan sát trong tuần tới đoạn này nó sẽ nằm ở khúc này khi biến độ mà nó giảm dần giảm dần lên đoạn này này đó, đó nó sẽ nó có một cây vòn nó bung lên thì lúc, lúc đó anh chị có thể tham gia và đối với cổ phiếu Đức Giang mà để anh để mà tham gia được à, nó tầm nhìn dài hạn nó không ạ và nó có được hưởng lợi không thì anh chị quan sát cái giá mà phốt pho ở trên thế giới này rồi giá quặng ở trên thế giới này giá phân bón ở trên thế giới này đấy các mặt hàng mà Đức Giang đang chú lực đang kinh doanh chính thì các chị quan sát cái, cái các cái mặt hàng đó nếu như các nhu cầu nó nó giá nó neo cao thì các bạn chị cứ yên tâm mà mua yên tâm mà mua yên tâm nắm giữ thì giá nó chắc chắn phải đi lên trong ngắn hạn còn trong dài hạn thì tại Đức Giang thì ờ, Đức Giang thì mình có nói rồi Đức Giang là một trong những doanh nghiệp mà nó các sản các sản phẩm về vốt phò nó đầu tư rất là lớn trong các cái sản phẩm điện tử sản phẩm điện tử đấy có nhu cầu rất là lớn nên gì về tương lai thì tương lai đất giang nó khá là mình nghĩ là nó rực rỡ rồi cảm ơn các chị đã lắng nghe video ngày hôm nay của mình thì có những đóng góp gì về về video này hôm nay các kiến thức có thể là tại vì bản thân mình cũng chưa phải là người uh, giỏi uh, tìm hiểu hết mọi mặt của trong các cái ngành nghề Đức Giang thì anh chị nào biết thì có thể uh, chia sẻ về kiến thức của mình ở dưới phần comment cảm cảm ơn các chị à, kính chào quý anh chị quý nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh chứng khoán của Tuấn Tú TTS thì hôm nay à, Tuấn Tú cùng anh chị chúng ta sẽ cùng đi phân tích một doanh nghiệp à, rất là nổi tiếng ở thị trường chứng khoán Việt Nam và à, nhìn trên màn hình đây thì quý anh chị cũng đã thấy được là chúng ta sẽ đi phân tích doanh nghiệp nào đúng không ạ tức là DGC đúng là Đức Giang Cốp thì à, Đức Giang á, là một doanh nghiệp ở đầu ngành ở Việt Nam mình về hóa chất hóa chất đúng không ạ thì ở Việt Nam mình á, thực thực tế mà nói nhìn vào cái các cái mặt hàng về, về công nghiệp thì cái nền công nghiệp của Việt Nam mình nó cực được đánh giá nó cực cực kỳ yếu à, về công nghiệp nặng thép á, sản xuất được thép á, thì chỉ có mỗi Hòa Phát đấy về sản xuất được hóa chất thì có mỗi Đức Giang mỗi Đức Giang thì có bốn doanh nghiệp thật ra thì mình thấy là có bốn doanh nghiệp ạ nhưng mà thực chất thì chỉ có Đức Giang mà Đức Giang là mạnh mẽ hơn cả ngoài ra Đức Giang còn có bua có list list nhưng mà đối với list thì đối với hóa chất nó rất là kém đấy thì Đức Giang là một cái tên tuổi được nó gây được tiếng vang ở trên thị trường trên thị trường thế giới và đưa cái tên tuổi Việt Nam vào bản đồ hóa chất công nghiệp trên thế giới đúng Vâng, vâng, vâng thì không nói rông dài nữa thì chúng ta sẽ đi vào phân tích ờ, cái, các cái doanh nghiệp của Đức Sang ha thì trên màn hình đây các anh chị thấy là đây là cái hệ thống nhà máy xử lý về các cái hóa chất tách lọc các cái hóa chất mà Đức Sang khai thác được đấy và xuất đi các nước trên thế giới à, đây là các bạn ờ, nhìn trên màn hình đây thì các bạn biết đây là ai không ạ đây chính là hai vị thuyền trưởng chính của Đức Giang hôm nay chủ, à, phía bên tay phải chính là ờ, chủ tịch Ờ, ông Đào Hữu Huyền về bên ờ, tay trái là con trai của chủ tịch tức là ông Đào Hữu Duy Anh Đào Hữu Duy Anh tức là cũng là chính là người kế thừa của chính là Đức Giang và sau này cũng chính là người thuyền trưởng chính của Đức Giang thì ờ, các anh các chị đều biết là dưới sự lãnh Đức Giang được có tới ngày có được những cái hành quạng ngày hôm nay thì đều đều là có được sự kế thừa được dưới sự lèo lái và lãnh đạo của ông ông chủ tịch thuyền trưởng Đào huyền Đấy. và hiện nay ờ, lãnh đạo chính là ông Đào Hữu Diên đây thì ờ, thông tin thì công ty cổ phần tập đoàn hóa chất Đức Giang tên tiếng Anh là Đức Giang Chem Chemical Group John Stock Company mà mạng cổ phiếu là DGC và nó trụ sở một ở 18 trên 44 Đức Giang phố Đức Giang phường Phượng Thanh quận Long Biên thành phố Hà Nội à, hội đồng quản trị thì ông Đặng Hữu Huyền này à, chủ, thành viên uh, trong hội đồng quản trị đồng đào Hữu Duy Anh ông Nguyễn Văn Quang ông Phạm Văn Hùng và ông Khúc Ngọc Dạng Lưu Bách Đạt thì mấy ông kia ba ba bốn ông kia thì các bạn không còn không không cần quan tâm lắm chỉ là chỉ là hai quan tâm hai thành viên hội bên trên nữa là ông Đặng Hữu Huyền và ông Đặng Hữu Duy Anh là cha và con đúng không ạ thì hiện nay á thì cái sự tham gia của gia đình của ông đào Uyển rất là sâu về trong nội bộ của Đức Giang thì hoạt động về à, các ngành nghề đăng ký chính trong à, trong cái đăng ký kinh doanh của Đức Giang là gì vận tải hàng hóa bằng đường bộ này, sản xuất plastic cao su tổng hợp dạng nguyên sinh chất xuất chi tiết sản xuất các cái mặt hàng cao su sơn chất dẻo sản xuất phân bón hợp chất nitơ chi tiết các mặt sản xuất các mặt hàng phân bón à, sản xuất uh, sắt thép gang chi tiết sản xuất các loại mặt hàng về sắt thép Đấy. sản xuất các mặt uh, à, xuất các cái kim loại màu kim loại quý chi tiết các, à, chi, chi tiết là các cái sản xuất các mặt hàng kim loại màu rồi uh, bán buôn kinh doanh các mặt hàng chưa được phân vào đâu uh, chi tiết các mặt hàng như là cao su sơn tất dẻo phân bón buôn bán nguyên liệu các mặt hàng hóa chất trừ hóa chất nhà nước cấm buôn bán kim loại và kim loại quặng kim loại chi tiết buôn bán sắt thép kim loại màu sản xuất và sản xuất hóa chất cơ bản chi tiết là sản xuất nguyên liệu các mặt hàng hóa chất trừ hóa chất nhà nước cấm đúng không? thì đọc một lít một trang một dài như vậy nhưng mà chung quy lại thì chủ yếu là cái gì là các mặt hàng về vận à, vận tải hàng hóa đường bộ này là có tham gia này sản xuất cây plastic cao su tổng hợp có tham gia này sản xuất phân bón có tham gia sản xuất gang ờ, sắt thép gang thì không có tham gia kim loại màu cái loại quý thì có bán buôn ờ, quyền nhanh các các cái sản phẩm thì có buôn qua các cọng kim loại thì có tức là có thể là mua mua các cọng kim loại qua các đơn vị khác khai thác về để ấy để để để, để chia tiết tiết tách rồi và theo một số các cái chuyên gia mà phân tích uh, của uh, như ông Nguyễn Đức Tiến uh, nguyên ông Nguyễn Tiến Đức của uh, Mira Asset ấy, thì công nghệ sản xuất nước Giang được tạo được vị thế cạnh tranh bền vững đặc biệt là trong chuỗi giá trị của Phosphor nhờ có Đức Giang á, thì duy trì đã tăng trưởng nhờ đó thì Đức Giang duy trì, duy trì đà tăng trưởng lợi thế cạnh tranh cao hơn đối thủ giúp họ có được tiếp khách hàng truyền thống và cả khách hàng trong và ngoài nước à, trong các lĩnh vực à, quan trọng như điện tử này thực phẩm này luật chăn nuôi này có thể kể đến như là Mitsubishi Corp này Unio Global Corp này à, ờ, UPL này CG này Keru Procono này Winmark này International này Chemical này thì uh, Mitsubishi Corp thì các bạn biết là đây là tập đoàn bên Nhật Bản này. còn cái tập đoàn Protocol là tập đoàn các bạn nghe như tập đoàn các cam khỏ đúng rồi thì đây là Đức Giang có xuất khẩu các phụ gia về thức ăn chăn nuôi đấy. của trò Masan đấy rồi uh, Chemical là tập đoàn bên hóa chất À, nhìn trên màn hình đây các bạn biết là đều là đây là các cái đối tác của ờ, Đức Giang cho tới hiện tại à, Mitsubishi thì không lại này đúng không ạ Unic uh, Global Corp này rồi CG này Wemark này Chemical này New Hope Group này Tiến Nông này uh, Jafra này Dutch Lady Dutch Lady các bạn uh, biết là gì đúng không ạ sữa cô gái Hà Lan đấy Dutch Lady rồi Calofis này Dabaco Group này tập đoàn Dabaco thì các bạn không lại đúng không tức là mặc cổ phiếu là uh, à, DBC ấy. DBC đúng rồi Dabaco là tập đoàn chuyên về thức ăn chăn nuôi nhé tức là người ta sản xuất uh, từ A đến Z trong cái khâu sản xuất thức ăn chăn nuôi cái bao gồm cả là thức ăn cho heo gà đấy chỉ là đối tác là đúng rồi rồi uh, phần bón bình điền phần bón đầu trâu á thì cái thương hiệu này khá là nổi tiếng văn minh văn minh thì uh, tổng giám đốc của văn minh chính là vợ của ông chủ tịch ông đào hữu huyền và cũng là mẹ của ông uh, đào hữu duy anh rồi à, Agrimax Nghệ An này, phân bón này thức ăn chăn nuôi đây đại đa số là các bạn biết đây là hóa chất và các công ty về phân bón rồi là thức ăn chăn nuôi phụ giá thức ăn chăn nuôi theo dữ liệu thị trường thì toàn cầu từ à, Mira Access Việt Nam thì trên thế giới có 18 nhà sản xuất phosphor thì Đức Giang có quy mô lớn nhất trong bốn doanh nghiệp ở Việt Nam họ phát triển được công nghệ dùng quặng bột than à, quặng bột than bột trong sản xuất phosphor đồng thời sản xuất được phốt pho bằng hỗn hợp hoặc apatit cả loại một và loại hai thì nhờ đó mà Đức Giang có ưu thế về giá thành so với các nhà sản xuất khác vì quặng bột là quặng quặng bột và than bột đó quặng apatit có hai loại hai có giá rẻ hơn quặng viên và than cốc viên và quặng apatit loại 1 phốt pho và các thành phần hóa chất chiếm 60% doanh thu Đức Giang nhưng chiếm đến 80% tỷ trọng xuất khẩu đấy à, phốt pho thì nên nhắc đến phốt pho thì các bạn bên nhà thường nghe đến phốt pho ở đâu không apatit à, phốt pho lào cai còn apatit thì các bạn nhà, nghe đến ở đâu apatit ở thái nguyên apatit ở thái nguyên và chính cái mà chính cái việc mà đức giang sớm đầu tư cái nhà máy ở ờ, uh, ờ, tên lào cai á để sản xuất phốt pho á, đã đưa Đức Giang sang một cái trang mới trong lịch sử sản xuất hóa chất thì uh, à, để lát nữa đi rồi phần cuối thì video mình sẽ nói các bạn biết đúng không ạ thì uh, ngoài ra Đức Giang còn sản xuất phân bón giá phân bón các loại hóa chất thì hai năm qua đều liên tục tăng và nhất là trong lúc mà năm 2020 uh, ờ, năm 2019 20 21 thì cái đại dịch Covid á cái đại dịch Covid á thì nó thúc đẩy thêm cái nhu cầu về tiêu thụ các cái sản phẩm về hóa chất chính vì vậy mà cái doanh thu và lợi nhuận của Đức Giang à, trong những năm vừa qua tăng rất là mạnh mẽ như à, lợi nhuận Đức Giang tăng 3 lần so năm trước này với tỷ nhận tỷ lệ lợi nhuận ròng hơn 2.500 tỷ và trên doanh thu thuần và doanh thu thuần là 9.550 tỷ và năm 2022 thì Đức Giang đặt à, kế hoạch là 3.500 tỷ lợi nhuận ròng thì 4 tháng đầu năm đã đạt được 2.100 tỷ rồi đúng không 4 tháng như 4 tháng đầu năm đạt là 2.100 tỷ mình tin chắc rằng đến cuối năm nay thì uh, hóa chất Đức Giang sẽ hoàn thành cái kế hoạch lợi nhuận 3.500 tỷ này và ngoài ra Đức Giang còn nghiên cứu thành công uh, uh, chloramin B hóa chất có hàm lượng công nghệ cao được sử dụng để đáp ứng ngay cho cao trào phòng chống dịch là vì thế và phốt pho nó là thành tố quan trọng của các cái ngành ngành công nghiệp toàn cầu như ờ, năng lượng tương lai này cuộc chiến về và ngoài ra cuộc chiến nga ukraine khiến cho nguồn cung thực lương thực lẫn năng lượng thế giới thiếu hụt thì các quốc gia phải tìm cách giảm phụ thuộc vào phụ thuộc để phốt pho là một trong ba cái thành phần vô cơ và là thành phần phần tích quan trọng để sản xuất pin trữ năng lượng Đấy. Li e o 4 này giá phốt pho về thế lập đỉnh lịch sự và dự báo sẽ còn tiếp tục neo cao và Đức Giang là một số ít các doanh nghiệp có giấy phép khai thác và sản xuất các loại phốt pho đủ điều kiện để xuất khẩu nhờ vậy họ được hưởng lợi trực tiếp à, ứng dụng của phốt pho trên à, ở trên thế giới là nó rất là nhiều ngành nghề rất là nhiều ngành nghề à, từ à, sản xuất ngày xưa ngày xưa các bạn biết là phốt pho sản xuất cái gì không diệp sau này phốt pho do cái gì phốt pho là thành phần chính trong sản xuất thuốc súng thuốc nộ đấy rất rất là nhiều ngành nghề ứng dụng trong phốt pho vậy chính vì vậy mà trên thế giới này chỉ có 18 công ty đủ điều kiện sản xuất các cái hóa chất như phốt pho chính là vì thế và không phải uh, quốc gia nào cũng có thể được uh, sản xuất phốt pho với quy mô như Đức Giang và Việt Nam thật ra mình thấy là rất là may mắn khi mà có một doanh nghiệp uh, có một doanh nghiệp mà sở hữu uh, sản xuất được các cái hóa chất quan trọng như vậy mà sản xuất quy mô phốt pho hơn 660.000 tấn một năm thì tiềm năng uh, tích cực cho đức uh, cả, cho cả DGC và trong cả ngắn hạn và dài hạn nó đều ok cả bởi vì sao thì tương trong tương lai sắp tới ấy, các bạn biết là uh, trong uh, cái công nghệ pin công nghệ pin ở ờ, tương lai á nó cần rất là nhiều về các cái các các cái các cái thành tố từ phốt form đấy à, các bạn biết là trong tương lai là gì xe là xe điện đúng không ạ thì xe đó là xe điện cho nên là cái nhu cầu các sản dùng các sản phẩm của Ford nó càng lên cao đấy và các cái nhu cầu sửa chế tạo của các nhà máy pin hiện tại hiện tại trên thế giới cũng đang tăng rất là cao rồi à, sắp tới đây là gì công nghệ về pin năng lượng mặt trời đấy kiểu như vậy thay vì là năng lượng điện à, năng, các loại sản phẩm về năng lượng điện um, hóa sạch hoặc là những loại năng lượng về thủy điện họ đã ưu chuyển sang ưu tiên sử dụng các loại năng điện mà năng lượng điện à, xanh đấy như là thủy triều năng lượng điện thủy triều này điện gió này rồi điện mặt trời này thì những cái điện này á, thì nó có hạn chế là gì nó không nó không có lưu trữ được mà muốn lưu trữ được phải dùng pin đấy đấy mà nếu mà dùng pin á, thì để sản xuất được pin mà lưu trữ được điện á, thì lại phải dùng đến phốt pho thì chính vì vậy mà mình mình đánh giá Đức Giang á, một trong những doanh nghiệp mà nó cốt lõi ở trong tương lai là vì thế kể cả ở trong ngắn hạn và trong dài hạn thì nó đều là một trong những doanh nghiệp cực kỳ quan trọng à, về dài hạn ấy, tăng trưởng của Đức Giang được dắt bắt dắt dắt bên nhà máy Kilo Akali ở Nghi Sơn nữa thì bao gồm sút và nhựa PVC hiện uh, cung địa với hai sản phẩm này không đủ đáp ứng nhu cầu đấy thì các bạn biết là trong cái ngành sản xuất ấy, mà sản xuất cái thứ gì mà cung không đủ cầu thì cái doanh nghiệp cái tiềm năng nghiệp nó còn rất là lớn ở Đức Giang nắm lợi thế ở nguyên quặng apatit được khai thác được trong khi các cái nhà sản xuất khác uh, ờ, phốt phó khác uh, như S CSV á như công ty hóa chất cơ bản Việt Nam là H, uh, ờ, HVT công ty hóa chất Việt Trì á thì phải mua bên ngoài ờ, ngoài ra còn Đức Giang còn sở hữu các cái khai thưởng 25 này vận hành uh, ngay trong đại dịch đã giúp Đức Giang chủ động nguồn cung vật liệu này thì cái bước ngặt của mà đưa Đức Giang tới cột mốc hiện tại là tổ hợp nhà máy hóa chất Đức Giang là Cai Khánh Thành vào năm 2014 Ờ, ờ, trước khi ông ông Huyền gia nhập thì ờ, công ty với sản phẩm quen thuộc là bột giặt bột giặt và hóa chất tẩy rửa đấy thì hiện tại là hóa chất ông Huyền khi mà tham gia vào hội đồng quản trị của Đức Giang đó, thì đã đầu tư đã hướng công ty sẽ nâng sản lượng từ 2.000 tấn lên 20.000 tấn và sau đó lên 40.000 tấn và hiện tại là lên 60.000 tấn công suất phốt lên 60.000 tấn và phốt pho chính là cái mặt hàng chủ lực của ở ờ, Đức Giang và đưa chủ lực của Đức Giang á, và chiếm 60% doanh thu Đức Giang và chiếm đến 80% là cái mặt hàng xuất khẩu chính của uh, của, của Đức Giang và cái bước đi chiến lược của Đức Giang là, gần đây là gì là tức là Đức Giang đã đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng vào nhà máy tổ hợp nhà máy lọc dầu ở, ở Nghi Sơn đó, ở khu công nghệ công nghiệp Nghi Sơn đó, thì ờ, để sản xuất các cái mặt hàng về thì cái tên gì là chân Cholis gì đấy cái sút sút Cholis và giai đoạn một quy mô gần 400 ngàn tấn thì năm sẽ đưa năng lượng được sang vào giai đoạn mới khi công tu công ty mà tự chủ sản xuất được uh, sút uh, NaOH và axit clohydric này, clo clo loạn clo lọng này là những nguyên liệu đầu vào giúp chế biến sâu phosphor thành những sản phẩm có giá trị cao hơn cho ngành công nghiệp điện tử ít cạnh tranh hơn toàn cầu à, về cái này mình nghĩ về cái điểm này là mình nghĩ đây là một cái tầm nhìn rất là lớn uh, của ban lãnh đạo nước Giang thì các bạn biết hiện tại uh, là các công ty ờ, công nghệ công ty điện tử là đang chuyển có xu hướng dịch chuyển về Việt Nam rất là nhiều trong đó có kể kể đến là gì Samsung này ờ, ờ Samsung để phân bố ở Thái Nguyên ờ, đúng rồi Thái Nguyên này rồi ngoài ra còn có sắp tới là Bắc Ninh đấy à, ngoài ra là hiện tại có Apple đang chuyển các di chuyển các nhà máy về Việt Nam và để đón đầu các nhà các cái nhu cầu của thế giới thì Đức Giang đã chủ động các nguồn cung này để uh, giúp cho quá trình mà nó đưa các cái, các cái nhà máy thêm các cái các cái nguồn cung cho các cái phụ liệu mà các ngành công nghệ điện tử đang cần rồi Đức Giang hiện tại đã lên đã vươn tới Tây Nguyên rồi và các dự án nhà máy về sản xuất phân bón NPK này sản chất đi từ hướng vào các khu, khu vực nông nghiệp này như tiềm năng Việt Nam và cái mục tiêu của Đức Giang ở Tây Nguyên là nhôm bauxit ở Tây Nguyên đó. các cái mỏ bauxit thì đóng góp cho nhôm cho nhiều ngành công nghiệp quan trọng nhưng tới hiện nay thì Việt Nam vẫn chưa có nhà máy điện phân nhôm thì đây chính là cái mục tiêu mà ông Đào Hữu Huyền đang sắp tới là đang đặt mục tiêu là mở nhà máy nhôm bô ở Tây Nguyên là vì thế à, trên đây là các bạn thấy là đây là các công ty con của Đức Giang thì đầu tiên là công ty uh, hóa chất Đức Giang Lào Cai thì sử 100% này Đức Giang uh, Đình Vũ cũng sơ 100% thì uh, Đình Vũ á, thì chủ yếu là kho bãi và lưu giữ hàng hóa còn Đức Giang Lào Cai sản xuất buôn bán các loại nguyên liệu và hàng hóa chất công ty Đức Giang thể thao à, hóa chất Đức Giang, uh, thể thao hóa chất Đức Giang đó, chủ yếu là gì là quảng cáo và tuyên truyền về Anh đúng thì uh, đây cũng là một bước đi khá là khôn ngoan khi mà các cái tập đoàn lớn ở Việt Nam mình ấy, thì thường dùng uh, các cái kênh thể thao để uh, quảng bá hình ảnh của mình mình lấy ví dụ như Hoàng Anh Gia Lai thì dùng bóng đá này của đồ có đội bóng đá Hoàng Gia Lai này à, bầu hiên thì có bộ bóng đá à, Hà Nội TNT hay là bầu Kiên ở xưa có bộ các, các bộ đội bóng đá này hay là bầu thắng à, bầu bầu thắng như vậy rất rất là nhiều các bầu đều dùng các công ty thể thao để quảng bá tuyên truyền hình ảnh rồi Đức Giang à, Đắk Nông thì sản chất cơ bản hóa chất cơ bản đấy Đức Giang Nghi Sơn đấy Đức Giang Nghi Sơn thì cái này mình có nói rồi đó sản xuất các cái hóa chất cơ bản kiểu như vậy như clo gì đó tiếp theo là công ty uh, bất động sản Đức Giang là kinh doanh bất động sản rồi công ty Phosphor Apatit nhưng mà mình nghĩ cái cái ngành nghề kinh doanh chính của Đức Giang đó, thực ra thì vẫn là uh, Phosphor các bên hóa chất thôi còn có cái thành lập công ty bất động sản này đó, chủ yếu là uh, thu gom các cái khu đất mà Đức Giang cần để sử dụng trong hoạt động kinh doanh của mình công ty Phosphor Apatit ở Việt Nam thì à, là công ty à, sản xuất buôn bán các vật liệu bằng mặt hàng hóa chất và nước giang sử dụng 51% và số còn lại là do gia đình chủ tịch sở hữu và công ty Phosphor Apatit này thì mình nhớ không lầm là đã niêm yết đến sàn chứng khoán Việt Nam cho tính chính tính cho à, tới thời điểm hiện tại là đã niêm yết rồi mạng chứng khoán là PAT à, tiếp theo chúng ta sẽ đi vào cái phần mà báo cáo về tài chính của Đức Giang à, đây là phần về phần báo cáo tài chính thì phần báo cáo tài chính thì các bạn thấy là có về đầu tiên là báo tài sản ngắn hạn đó thì à, số đầu năm thì à, các bạn thấy đầu năm nó chỉ khoảng à, 342 ngàn tỷ thôi nhưng mà đến cuối năm nó tăng vọt lên là 1.336 tỷ thì cái số này nó đến từ gì nó đến phần từ phần phần đầu tư tài chính ngắn hạn phần nhiều nó đóng góp vào phần nhiều đúng không à, nợ nợ ngắn hạn thì à, nợ ngắn hạn thì hiện tại Đức Giang so con số đầu kỳ thì là 2.000 2.552 tỷ mà nhưng mà đến hiện tại sau 6 à, tháng thì hiện tại là 1.000 1.221 à, tỷ tức là cái nó giảm một nửa nợ nợ ngắn hạn nó giảm một nửa tức là hiện tại thực tế Đức Giang cũng là một trong những doanh nghiệp nó thừa tiền thừa tiền đấy thừa tiền thôi à, đây là cái bảng báo cáo quý 2 từ uh, lũy kế từ đầu năm nay có bạn các bạn nhìn ở đây có quý 2 của năm nay và năm trước này rồi lũy kế từ đầu năm năm nay năm trước này thì uh, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thì năm trước thì còn là chỉ khoảng 22 tỷ 22 122 tỷ thôi nhưng năm nay là khoảng 319 tỷ đấy và cái lũy kế từ quý 2 năm trước là 131 tỷ và năm nay là 106 tỷ thật ra con số này á, thì uh, cung cấp dịch vụ bởi vì sao năm trước là cái đỉnh cao của các cái đỉnh cao của các cái đợt dịch ấy, thì các cái nhu cầu về sử dụng các hóa chất ở Đức Giang nó cực kỳ lớn đấy nó, cho nên Đức Giang mà xuất xuất khẩu nó cực kỳ lớn cho nên bởi vì chính vì vậy mà cái doanh thu Đức Giang nó rất là lớn rồi à, tiếp theo là lợi nhuận kế toán trước thuế đây là một cái cái mà rất là quan trọng này năm trước là khoảng 331 à, tỷ nhưng mà tới năm nay nó là 1.578 tỷ bởi vì sao tức là à, những đợt trước á, là sao thì uh, khi mà Đức Giang bán hàng đi thì đến tính thời điểm hiện tại là bắt đầu là cái lợi nhuận nó bốc về nó bốc cái lợi nhuận về cho nên là nó mới con số nó lời nó bục nó lên nhiều như vậy thì các bạn biết là năm trước chỉ khoảng là 311 tỷ nhưng năm nay nó tăng lên rất là nhiều này. tăng là lên 1.500 tỷ tức là đâu đó khoảng 4 năm lần và cái thuế doanh nghiệp nó tăng tương ứng như vậy lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp nó tăng tương ứng như vậy các bạn thấy à lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp của năm trước chỉ 305 tỷ thôi và đến năm nay là 1.500 hơn 1.500 tỷ đấy đây là những cái con số mà đáng chú ý trong cái bảng báo cáo tài chính của Đức Giang à, ờ, đây lợi nhuận đức lợi nhuận đức thuế thì các bạn thấy là năm trước chỉ khoảng 311 tỷ và năm nay là lên uh, ờ, 1.578 tỷ là một con số rất là kinh khủng kinh khủng đúng không ạ à, các bạn nghĩ con số 1.000 tỷ này nó không nhiều đâu nha à, nghĩ là không có nhiều thực ra nó rất là lớn đấy có rất rất là nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam mình làm trề trật làm ăn trệt trật không ra lại không không đủ lại à, ờ, các bạn biết là Bắc Đức ngày xưa là vay rất là nhiều tiền vay hiện tại là các khoản vay tầm 1 ngàn tỷ 2 ngàn tỷ đối với Hoàng Gia Lai là một cái tập tập đoàn lừng lẫy ngày xưa nhưng mà hiện tại đối khoản tiền này nó, cực kỳ quan trọng nó cực kỳ quan trọng và Hoàng Gia Lai đang xoay vòng vòng trong mới vòng vòng trong cái việc mà uh, trả lại vay và trả lại khoảng dưới một ngàn tỷ một ngàn hai ngàn tỷ thôi mà trả ốm trả lại ốm đòn luôn ạ Rồi, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước ờ, thay đổi vốn lưu động á, thì ờ, cùng kỳ năm trước chỉ khoảng 35 35 tỷ và hiện tại lên 66,8 tỷ. Đấy. À, <coughs> giống như khi này mình đã nói là công ty trách nhiệm hữu hạn Văn Minh á, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn công ty trách nhiệm hữu hạn Văn Minh là vợ của uh, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hoa Chất Đức Giang. Trên qua trên trên đây là cái phần các bạn về báo cáo tài chính này rồi các số lược các cái hoạt động của doanh nghiệp chúng ta lại đi vào cái phần về gì ta về phần giá cổ phiếu của Đức Giang hiện tại à, mình có mình có dự tính là định à, định làm một cái về phân tích của công ty à, con nhưng mà hiện tại các cái thông số về tài chính nó chưa có à, các bạn thấy là trên nhìn trên chặt biểu đồ thì các bạn có thể thấy được là Đức Giang bắt đầu đi lên từ um, 27 tháng 3 2020 là Đức Giang đi lên từ khoảng 6 000 và hiện tại Đức Giang ừ, giá của Đức Giang nó khoảng khoảng 91 ngàn sau chia sau chia nha đây từ 7 ngàn đi lên khoảng 91 ngàn hiện giá hiện tại là 91 ngàn đã tăng hơn 2020 đến hiện tại là khoảng 2 năm thôi 2 năm thôi chưa đến 2 năm mà tăng đến mười mấy lần mười mấy lần đúng không ạ bạn là các anh chị nào đầu tư dài hạn Đức Giang thì cứ ôm cổ phiếu và đợi cổ phiếu nó tăng thôi chả nóng vội gì cả đúng không mua được từ giá này nó dụ con này mua từ mua ngay từ cái này tính để giá 7 ngàn hiện tại là 91 ngàn thì cũng chia thì cũng được mấy chục lần rồi thì đây chính là từ bắt đầu từ giai đoạn mà dịch dịch ra dạ nó hoành hành hoành hành thì, các cái ờ, các cái hoạt động mà mua bán ờ, hóa chất đức sang nó nó bùng nổ bùng nổ này các bạn thấy ạ cổ phiếu đi lên này tích lũy nền này, bật lên đi lên này rồi bật lên này tích lũy nền lại bật đi lên này lại tích lũy nền lại, bật đi lên Đấy, rồi lại tích đi lên rồi lại tích lũy tiếp rồi lại đi lên nó cứ lặp lại lặp lại như vậy hiện tại tới tới lại đi lên này siết đi lên là siết đến đoạn này thì cái giá nó được hơi lớn rồi à? hơi lớn thôi à, cho tới hiện tại thì Đức Giang vẫn là một trong doanh nghiệp mà mình đánh mình đánh giá là một doanh nghiệp về dài hạn là doanh nghiệp Đức Giang vẫn rất là ngon rất là ngon đối với doanh nghiệp như anh chị nào cầm dài hạn nha thì uh, ở thời điểm hiện tại ấy, mình cho rằng đoàn này là, là những nó, Đức Giang sẽ có những biến động giá có thể nó đang siết cung nó siết cung thì cái điểm mua và hiện tại các anh các chị có thể quan sát trong tuần tới đoàn này nó sẽ nằm ở khúc này khi biến độ mà nó giảm dần giảm dần lên đoàn này này đó, đó nó sẽ nó có một cây vòn nó bùng lên thì lúc lúc đó anh chị có thể tham gia và đối với cổ phiếu Đức Giang mà để anh để mà tham gia được à, nó tầm nhìn dài hạn nó không á và nó có được hưởng lợi không thì anh chị quan sát cái giá mà phốt pho ở trên thế giới này rồi giá quặng ở trên thế giới này giá phân bón ở trên thế giới này đấy các mặt hàng mà Đức Giang đang chú lực đang kinh doanh chính thì các anh chị quan sát cái, cái các cái mặt hàng đó nếu như các nhu cầu nó ờ, nó giá nó neo cao thì các bạn chị cứ yên tâm mà mua yên tâm mà mua yên tâm nắm giữ thì giá nó chắc chắn sẽ đi lên trong ngắn hạn còn trong dài hạn thì tại Đức Giang thì ờ, ờ, Đức Giang thì mình có nói rồi Đức Giang là một trong những doanh nghiệp mà nó các sản các sản phẩm về vốt pho nó đầu tư rất là lớn trong các cái sản phẩm điện tử sản phẩm điện tử đấy có nhu cầu rất là lớn nên gì về tương lai thì tương lai Đức Giang nó khá là mình nghĩ là nó rực rỡ rồi cảm ơn các chị đã lắng nghe video ngày hôm nay của mình thì có những đóng góp gì về về video này hôm nay các kiến thức có thể là tại vì bản thân mình cũng chưa phải là người uh, giỏi uh, tìm hiểu hết mọi mặt của trong các cái ngành nghề đức giang thì anh chị nào biết thì có thể uh, chia sẻ về kiến thức của mình ở dưới phần comment cảm ơn cảm ơn các chị